action chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình mình là đại ca đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với bài 5 trong khóa học từ học lập trình Python nha thì video video trước thì chúng ta đã học về cách để mà à, dùng sử dụng những cái lệnh cơ bản trong Python như là lệnh print tạo lai biến hoặc là tạo ra một cái ghi chú cũng như là comment thì trong trong bài học hôm nay thì trong cũng cho trong video trước thì mình để làm debrin chữ hello world nhưng nó lại có cái dấu một hai dấu một kép ở giữa thì nó sẽ làm cho kép bạn homer và một khi kép bình ghi ghi số 3 trong dấu một kép thì nó ra số 3 đúng không mà ra số 3 mà không có một kép nó bằng số 3 thì dành cho những người mới học lập trình thì các bạn sẽ thấy khó hiểu nó mới, uh, mới sẽ đặc biệt làm cho cái video bài bè này bài năm này trở nên đặc biệt thì trong bài này thì chúng ta sẽ mình sẽ chỉ cho các bạn uh, vừa cái vừa phần sau vừa cái phần các dự kiểu dữ liệu vừa cái biến nha thì không phải mà cái cái nào là thêm cái dấu một chép là không có gì đâu nó có cái dọc dấu một chép cũng là có lý do vì nó không có dấu một chép cũng là có lý do kìa dạ. đó là chúng ta sẽ bắt đầu với bốn kiểu dữ liệu cơ bản nhất thì đây kiểu dữ liệu thứ nhất là kiểu dữ liệu in thì kiểu dữ liệu in là nó có nó có nghĩa tiếng việt là uh, số nhiêu thì nó kiểu dữ liệu số nhiêu viết tắt là in thì kiểu dữ liệu in này có những thì đúng như cái tên của cái kiểu dữ liệu đó thì nó chỉ gồm những số nhiêu thôi nhấn số nghiêng nó chỉ được coi như là tập hợp à, tập hợp kết số nghiêng viết tắt là Z đấy trong toán lớp 6 này chúng ta học được và trong Python nó vẫn có cái kiểu dữ liệu đó in số nghiêng chúng ta có thể viết các số tự nhiên như là 1, 2, 3 nhóm vào chạy nó là kiểu dữ liệu số nghiêng hoặc chúng ta viết số 0 hoặc là âm 12 nó vẫn ra âm 12 là kiểu số nghiêng rồi còn nếu các bạn muốn thử ấy thì các bạn có thể in ra đây các bạn ghi chữ type in ra type của số 2 này à. cái type nó sẽ biểu hiện cho cái việc nó sẽ chỉ ra một cái loại loại biến nó là bởi biến gì một khi chúng ta ghi in ra kiểu dữ liệu của số âm 12 thì các bạn thấy nó sẽ ghi là class in đấy nó sẽ ra nó sẽ ra class in thì à, nó là chịu dữ liệu số nhiêu còn nếu các bạn ghi mà 0,2 ấy 0,8 nó cũng được coi như là một số toán số toán nhưng nó là số thực chứ không phải là số nhiêu bởi vì nó có phần thập phân bởi vì chúng ta chạy nó sẽ ghi float là kiểu dữ liệu à, số mà lát sau mình sẽ nói cho các bạn như vậy và nếu mà các bạn ghi số 4 ấy các bạn ghi phải không dù nó là dù nó tính là số 4 nhưng nó vẫn chỉ được coi là kiểu dù, dù số thực bởi vì các bạn có khi dấu phẩy và cái số thập phân ở bên phải nó cũng chỉ cách tính nha đấy thì à, chúng ta sẽ rút rút ra được kết luận rằng cho kiểu dữ liệu int có được gọi là số nhiêu là bao gồm những tập hợp và tất cả các số là số nhiêu như là 1 2 3 4 5 6 vân vân số 0 hoặc là nhỏ xuống từ ông 1, ông 2, ông 3, ông 4 và dạ vân vân. Chúng ta sẽ tới cái ờ, kiểu dữ liệu tiếp theo. Đó chính là kiểu dữ liệu float. Đây, còn được gọi là số kiểu dữ liệu số thực. Thì đúng như đó thì nó cũng có trong những cái sách toán ấy. Chúng ta đã học được số thập phân từ hồi lớp 4 về à, lớp 5 thì lúc đó thì các bạn sẽ biết được rằng số thực cùng cái nghĩa là số thập phân tập hợp của tất cả các dãy số thập phân thì đây chúng ta sự print chúng ta ghi 0,2 dấu phẩy phải là dấu chấm nha các bạn không phải dấu phẩy đó là phân biệt cái đó là cái lưu ý mà các bạn cần phải biết chúng ta ghi dấu chấm này là dấu phẩy 1,2 chúng ta in ra nó chỉ là 1,2 đúng không chúng ta thử ghi chữ type cho nó ở trong cái chữ type inla giá yeah, chữ dữ liệu của số 0,2 thì nó sẽ nói là float đấy nó sẽ nói kiểu dữ liệu của âm 1,2 đó chính là float đấy về các bạn sẽ biết được rằng các bạn mình sẽ thử một cái ví dụ khác như là 4,0 nó vào đem float mình ghi âm 12,435 mình ghi vào thì nó vẫn ra chữ float thì lúc đó các bạn sẽ suy ra được rằng cái kiểu dữ liệu float là nó sẽ nói với kiểu dữ nó sẽ ờ, bao gồm tập hợp của những cái số thật những cái số thập phân chỉ bao gồm những cái đó thôi nếu các bạn ghi mà không có ghi dấu phẩy và à, những cái con số con số thập phân ở bên trái ở, ờ, ở bên phải thì nó sẽ được coi như là số nhiêu thôi như vậy đó đây mình sẽ ghi vậy giờ chúng ta sẽ tới cái uh, chiều dữ liệu tiếp theo đó chính là chiều dữ liệu string thì chiều dữ liệu string uh, ờ, còn được à, uh, có từ, từ tiếng việt đó chính là đây khoai từ tiếng việt đó chính là kiểu trừ số và nó có viết tắt là đây nó sẽ có cái kiểu viết tắt là string str viết tắt của string thì đây thì khi chúng ta ghi cái hai dấu ngoặc kép à thì dạng string nó sẽ đặc biệt xíu là nó sẽ nhận tất cả những giá trị kiểu dạng string thì nó sẽ luôn được bao quanh bởi một cái uh, ngạc kép đây chúng ta ghi hello world nếu chúng ta bỏ cái ngạc kép đi và chúng ta in ra thì nó sẽ nói là bị lỗi nó nói là cú phép không hợp lệ bởi vì chị đây lệnh này không có lệnh hello với lệnh vừa không có một về một khi chúng ta đỡ khi ngọt kép ở giữa bell one thì khi inline nó sẽ ghi hello vừa thì lúc đó chúng ta sẽ biết được rằng cái mà dạng string hay còn được gọi là dạng chữ số ký tự thì nó cho bắt buộc là phải ở được bao quanh bậc kia hay dấu ngoặc kép này đỡ mà nó có thể phân biệt được hệ thống có thể phân biệt được giữa những cái giá trị giá trị dữ à, liệu khác và những cái lệnh khác cho nếu mà chúng ta bỏ hai cái đây đi thì nó sẽ được coi như là một cái lệnh và không thấy lệnh đó và nó sẽ coi như không hợp lệnh như vậy đó hay chứ khi các bạn có cái biến ghi là hello như thế này chúng ta ghi hello không được đúng không thì các bạn đừng các bạn thử vậy thì nó vẫn chỉ được coi như hello nếu chúng ta đặt chúng nếu chúng ta có một cái biến tên là hello bàn 4 và chúng ta chạy thì nó ra số 4 bởi vì cái lệnh hello này nếu nó không tính theo lệnh thì nó sẽ tính theo biến nó sẽ tìm lại biến không cứ biến nào nữa thì nó hệ thống nó sẽ ra là bị lỗi cú pháp rồi khi chúng ta tạo ra cái biến hello nữa thì nó sẽ được coi như là nó có uh, biến hello và nó sẽ in lên số 4 luôn thay vì nó chạy lên coi như là lên như vậy đó và wow, có một lưu ý đó chính là một khi chúng ta ghi những cái số nhiên đây thì nó vẫn sẽ in ra số 4 nhưng nó là khác loại các bạn sẽ thử ghi chữ thay đây bao quanh số 4 này dấu ở dấu một kép đó đi thì nó sẽ ghi đây là dạng string còn nếu các bạn bỏ dấu một kép đi thì nó sẽ ra dạng in là dạng số nguyên. nên các bạn lưu ý nha dù các bạn hẹn là các bạn ghi 4 năm là số số thực ấy thì nó sẽ ghi ra string luôn chứ không phải là dạng float hay là số thực và khi chúng ta bỏ dấu ngoặc chép ra nó sẽ ra số thực như vậy đó nó là các bạn cần phải lưu ý là tất dù là những chữ số những biến hoặc là kiểu dữ liệu in hoặc float mà nếu mà mặc dù như vậy mà nếu mà nó có một điều kiện duy nhất là bao quanh bờ kia dấu ngoặc kép này thì nó sẽ được tính là chốt luôn là cái dạng string Đấy. và dạng cuối cùng chúng ta sẽ có thể biết được trong cái bài hôm nay đó chính là dạng boolean thì dạng boolean nó rất là đơn giản nó cũng được, à, được chịu dễ hiểu như là khi mà các bạn à, à, khi mà các bạn à, tính đi 1 cộng 2 bằng 3 các bạn thì coi như là đúng còn 1 cộng 2 bằng 4 thì các bạn coi như là sai như vậy đó thì nếu các bạn muốn thử ấy, các bạn ghi 1 cộng 2 ngay trong cái screen luôn các bạn sẽ thấy một cái dạng à, 3 đúng không thì chúng ta sẽ ghi thử nha 1 cộng 2 bằng bằng 3 cái nghĩa là một cộng hai bằng b không ấy chúng ta chạy chúng ta thì thấy nó ghi là true bởi vì một cộng hai đúng là bằng ba còn nếu chúng ta ghi số 5 đi chúng ta chạy thì nó chỉ ra chữ false bởi vì một cộng hai không bằng năm thì lúc đó các bạn sẽ suy ra được rằng nó có một kiểu giá trị khác nữa nhưng nó không phải là cho chữ số đó chính là loại boolean thì nếu các bạn muốn thử các bạn có thể bao quanh nó bởi uh, lệnh type chạy vào và nó sẽ ghi là bu bu là viết tắt của Poland đó nó kiểu giống như một cái đèn nhấp nháy ấy. ví dụ như nếu mà đúng ấy thì nó nhấp nháy lên là coi như là true còn nếu nó không nhấp nháy ấy, thì nó coi như là false các bạn hình dung là như thế này giống như là à, các bạn đỡ nói số 1 dạng uh, string bằng số 1 dạng in thì nó sẽ ra bu các bạn xóa cái dấu thay đi thì nó sẽ được coi như là false thì các bạn nếu các bạn muốn thử những cái điều kiện nào đó thì cái chiều giá trị Berlin là loại chiều giá trị ok nhất các bạn có thể thử là số 1 dạng ký tự có bằng số 1 dạng số không thì nó ra false chúng ta cũng có thể đặt biến cho những cái giá trị ký tự này như là và ờ, uh, bow uh, bow test Fugagia bằng uh, ờ, Shrew đây chúng ta in số e lên thì nó chỉ ra là Shrew nhưng có một cái lưu ý các bạn cần biết đó chính là ở bu đây Shrew dạng ký tự không bằng Shrew dạng Boolean nên các bạn lưu ý chỉ có hai cái ký đây chúng ta chạy nó sẽ ra false nên các bạn lưu ý chỉ có hai cái ký tự duy nhất uh, có được trong cái dạng boolean đó chính là true và false đã đơn giản là vậy đúng hoặc là sai nó chốt ra luôn đó đấy true bằng true thì nó ra true đúng đúng thì nó thì đúng và có một cái tính năng đặc biệt mà các bạn có thể làm được đó chính là các bạn có thể tạo ra cái biến từ những cái kiểu dữ liệu này như thế này à, ví dụ a bằng 3 b bằng 4 và sơ bằng bằng 5 chúng ta thử print e cộng b nghĩa là biến e cộng biến b vậy biến e có kiểu giá trị là có uh, giá trị là 3 b có giá trị là 4 thì khi nhấn vào nó chỉ ra số 7 bởi vì nó cũng ờ, đông nó cũng có số kiểu giá trị bằng nhau còn nếu chúng ta cho nó cộng thêm năm nữa ấy là cộng sơ biến sơ có giá trị là 5 thì nó sẽ ra lỗi nó sẽ nói rằng nó không có không có hỗ trợ những cái kiểu dữ liệu khác như là cộng với kiểu kiểu giá trị in với kiểu string thì các bạn lưu ý rằng nha là cái biến sơ là số 5 nhưng nó là dạng ký tự bởi vì nó được bao bọc bởi cái dấu kép nếu cộng vào thì nó không cho bởi vì chữ chữ số đâu có cộng được với nhau đâu chỉ có mỗi số thôi số cho phải là chữ số là nó mới cộng được hình ra thì kết luận được rằng hai cái số hai, chỉ có hai cái số đúng theo dạng chữ liệu thì nó mới cho với cái dạng à, đây dạng à, string cũng đúng như là sơ bằng 5 đơ bằng đơ bằng 6 à, đây d bằng 6 chúng ta chạy d bằng 4 đây nha rồi chúng ta cho nó ghi là e sơ cộng d và các bạn thấy rằng nó ghi là 54 bởi vì nếu mà mà cái kiểu giá trị uh, ký tự nó cộng với nhau thì nó sẽ chép lại cho nó không có cộng đơn thường như cái dạng kiểu dữ liệu số riêng in và còn hai cái loại cuối cùng ấy cái loại float với loại boolean khi loại boolean thì không cần cộng được nhưng loại float thì có thể nó vẫn có thể cộng như cái dạng uh, dạng in như bình thường như là y bằng 3,4 bốn, f ờ, là bằng uh, 3, 6,6 chúng ta cho cộng lại y à. cộng f đây nó chỉ ra số 10 nhưng nó là có cái dấu phẩy đây nữa nghĩa là nó là dạng float đấy giờ kiếm các bạn thắc mắc thì à, nếu lấy số thực cộng với số nhân thì ra sao thì nó vẫn cho ra kết quả thì có nó sẽ có thêm một cái trường hợp khác đó chính là số nhiên dạng in cộng với số thực dạng float thì nó sẽ ra sao nó vẫn ra kết quả nó là đây e có giá trị là 3 y có giá trị là 3,4 cộng lại là nó ra 6,4 thì một khi cộng vào ấy thì nó sẽ chốt luôn là cái dạng à, float cho nó không có dạng in nữa vậy còn nếu chúng ta chỉnh dạng y hạt thành 3 cộng lại 3 3,0 cộng lại thì nó sẽ ra số 6 vậy là chốt luôn thì các bạn lưu ý nha có thêm một trường hợp nữa là nếu mà a cộng với y là số nghiêng cộng với số trực thì nó sẽ chốt luôn là số thực chứ không phải là số nhiên nữa mặc dù số thực vẫn là số 3 thôi và đó là tất cả những cái nội dung và cái bài học hôm nay thì trong trong video này thì chúng ta để biết được về cách làm cách để mà uh, chạy những cái kiểu lệnh kiểu kiểu giá trị này đang gồm in số nhiêu float số thực string with etc dễ sử số và boolean bool đúng hay sai và chúng ta cũng đã biết được những cái trường hợp để máy cộng trừ nhân chia với nhau nó cũng phải có những cái điều kiện khác nhau trường hợp khác nhau và những cái logic khác nhau để mới có thể cộng trừ nhân chia hay là tạo biến được nên các bạn lưu ý nha và chúng ta đã cũng thể phân biệt được những cái giá trị này ra kiểu giá trị này ra sao và cách để phân biệt đặc biệt là dạng string thì video đến đây cũng kết thúc rồi thì mình mong là các bạn hiểu được và các bạn muốn thì các bạn có thể nhấn nút like subscribe share các và các bạn có thể nhấn vào nút chuông thông báo để mà các bạn có thể xem được những video mới của mình nha bây giờ xin chào các bạn và bye bye bye